đạo phật dạy con phải bốn cái chân lý này khổ tập diệt đạo thấy không khổ là cái nguyên nhân nói do tham si con người mới khổ là cái cái cái, cái chỗ mà tham si mới khổ phải không thì yeah. Dạ. người nào cũng có tham si là người đó cũng có khổ yeah. Dạ. rồi bây giờ tới tập dạ. là yeah. cái nguyên nhân mà sinh ra tham si là cái lòng ham muốn yeah. cái đó là cái chân lý của ai cãi được yeah. mà cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự là cái trạng thái diệt đế không tham si bây giờ con chưa tu con cũng thanh thản làm vô sự được chứ đâu phải không yeah. Dạ. cho con nhận được cái trạng thái đó con biết trong một giây yeah. Dạ. chỉ một giây chứ một phút là con chưa đủ giữ nữa đâu yeah. Dạ. phải không con yeah. ngồi hơi thì có niệm thì làm sao con thanh thản được đúng rồi cho nên con nhận ra được cái chân lý cái chỗ đó là chỗ giải thoát của con rồi. dầu là một giây người chưa tu người nào cũng nhận ra được bởi vì cái đó là cái chân lý của con người mà chứ làm sao nói tôi chưa tu tôi không biết cái đó mấy người nói sai nếu mà tôi chưa tu tôi chưa biết cái đó thì tôi đi cứ cảnh giới mơ hồ nói phật tánh tôi giờ tôi chưa biết phật tánh mà nói phật tánh là mơ hồ còn bây giờ tôi biết rõ ràng là cái trạng thái thanh tạng là vô sự chỗ này nó có tham si đâu thì cái này là chân lý rồi thì người nào cũng nhận ra chân lý bây giờ có tu cũng nhận mà không tu cũng nhận không phải không yeah. Dạ. bây giờ muốn bảo vệ cái chân lý này nó từng sống từ giờ này đến giờ khác 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ để nó sống trong cái trạng thái này bình an thanh thản như vậy muốn bảo vệ nó được vậy thì đây là con đường đạo đế phải không đạo đế thì nó bắt chánh đạo chứ không nhớ tám dạ. lớp học không ta dạ. ba cấp giới định tuệ ăn dạ. à, hồi mình đi vào cái lớp này mới bảo bảo vệ cái chân lý gì được thì đó là tôi học cái lớp này tôi mới bảo vệ cái này mà bây giờ tôi biết cái này rồi tôi mới học cái lớp này chứ tôi chưa biết cái lớp này tôi chưa biết cái trạng thái này mà tôi học lớp này tôi biết tôi học để tôi đi đâu đây con hiểu không yeah. cho nên đức phật mới đưa ra bốn chân lý thì đưa ra một chân lý là sao được đúng vừa tứ diệu đế đúng rồi tứ diệu đế đó thì bây giờ bây giờ đức phật đâu có dạy mình ức chế cái vọng tưởng mình đâu Đức Phật bảo ngăn á diệt á sân tiện trong tưởng tiện á pháp nó làm đau khổ mình dục nó làm đau khổ mình nè thì ngăn diệt cái đó chứ đâu phải là ngăn cái niệm bao giờ ở của Đức Phật bảo mình ngăn niệm diệt niệm đâu bây giờ mình chống khuôn với nhau mình niệm Phật cho hết niệm rồi mình ngồi mình buông cái tâm mình cho hết vọng tưởng như vậy cái cách rồi mình phủ đầu cho nó không có vọng tưởng trời đất đó, bộ mình điên sao ông Phật giải khác mình làm khác à mà sao tại vậy tịnh độ người ta cũng dùng cái niệm Phật kiết rồi ờ, bởi vậy họ mới tưởng nghĩ là họ điên hả ông Phật dạy định niệm hơi thở con thấy dạ. đâu có dạy mình nương vào hơi thở để cho mình tức chế tâm đâu ông Phật dạy rõ ràng hít vô tôi biết tôi hít vô thở ra đó là cái đề mục đầu tiên để nhiếp luôn hơi thở rồi thì tới đó thì tâm con thấy cái đề mục thứ hai thì Đức Phật dạy hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài thở ra dài dạ. nó có còn ở cái chỗ chỗ nhân trung của mình mình theo hơi thở dài nhá rồi kế cái đề một nữa dài hít vô ngắn tôi hít vô ngắn để cho mình sử dụng có lúc cái hơi thở mình dài có lúc hơi thở ngắn mà nhưng mà lúc mình cứ chú tâm về hơi thở lúc mà mình, mình tỉnh thức để cho niệm nó không tới không à, mà không phải niệm tới đâu để có niệm nhưng mà mình nhiếp tâm bây giờ nó nhiếp tâm và an trú nó hai phần mình nhiếp tâm bây giờ đó mình nhiếp tâm là tôi nhiếp trong cái hơi thở là tôi biết hơi thở nhưng mà có niệm vô tôi cũng còn biết hơi thở chứ chưa phải mất hơi thở dạ đúng rất là tôi đang nhiếp tâm dạ. con hiểu không dạ. còn bây giờ tôi an trú an trú là không có niệm dạ. an trú cho nên có cái phần ức chế tâm dạ đúng cho nên vì vậy mà tôi dạ. an trú trong một phút chứ tôi không an trú hai phút đúng mà tôi nhiếp tâm có thể 30 phút được nghĩa là tôi hít vô thở ra đúng nhưng rồi. mà có niệm thì có niệm mặt nó tôi mặt không lên hơi thở được thì thôi kệ nó này kệ nó, nó đâu có ra tôi đâu có diệt cái niệm chi <laughs> phải không dạ. tôi nhiếp tâm mà à. mà bây giờ tôi nhiếp tâm đó bây giờ cái cơ thể tôi bị bệnh dạ. đau nhức cái đầu tôi nhiếp tâm tôi an trú luôn nghĩa là tôi tập trung rất căng đó để mà tôi xả cái họ trên thân luôn thì tôi nhiếp tâm tôi an trú thì tôi ta ý an tịnh thân hành tôi biết tôi hướng vô an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy trong khi thầy tiêu cái thân của thầy thì ta ý bảo nó an tịnh thì trong khi đó thầy nhiếp trong hơi thở thì ở trong hơi thở mà thầy tác ý bảo nó an thì một lúc cái đầu thầy hết cái bệnh của thầy hết cái mục đích cái hơi thở để đối ví dụ như bệnh. đi mình gặp mình gặp một cái cơn đau quá trời đau này à. thì lúc đó lúc đó mình biết cái đau đó là cái thọ nó biết là giả nhưng mà mình thí dụ mình chịu không nổi thì sao à mình chịu không nổi thì mình mới nương vào cái cái hơi thở là mình chịu nổi còn con không nương vào hơi thở là con chịu không nổi à cái quán nó là giả mà nó cũng vẫn đau à nó giả nhưng mà nó, nó đau, đau. rồi cái quán không nổi à bởi vì con ở trong cái chỗ đau là sao con quán nổi đúng rồi ở chỗ nào đầu quá còn biết nó là chắc họ tưởng hình thức là giả rồi giả nhưng mà bây giờ nói là giả là biết nhưng mà nó hành đau quá là cái ngồi ngồi chịu hết nổi cái hết, hết nhắc nổi rồi bởi vì đức phật nó đó là cái phương pháp người ta ý bây giờ đó cái cái cây đòn cái cái cái phương pháp cách ý là cây đòn cái đòn để mình đẩy mà mình nương tựa chỗ nào mình đẩy chứ cái đòn mà không có cái điểm tựa làm sao đẩy làm sao đẩy cái bệnh đẩy cái nghiệp được bây giờ cái thân mình đau là cái nghiệp rồi con hiểu không dạ. bây giờ nó thầy mới tác ý thọ là vô thường đó là mình nói đúng dạ. ví dụ cắt cảm thọ này hồi nãy không đau bây giờ đau là nó vô thường được dạ. thì do đó mình nó thọ vô thường cái đầu mình nhức cái bụng mình đau cái đầu nhức đi đúng hồi nãy mày không đau mà bây giờ mày đau mày phải rời khỏi thanh phật đó là cái lệnh của mình tác ý ý tôi tác ý rồi. à tác ý tác ý tác ý rồi tác ý. tức là lấy cái ý mình lấy cái ý mình dẫn cũng như lấy lấy cái giọng đè lên cái cái đó cũng là nhận tưởng không phải không phải không phải không lấy cái ý thức để ý thức mà à? đuổi cái nên cái cái bệnh đi chứ à. không có đè nó à. rồi bắt đầu đó mình mới nương vào cái hơi thở để mình trú trong đó để cho cái ý thức lực này nó đẩy cái bệnh đó ra yeah. Dạ. cái ngầm cái lực của nó đẩy ra thì do nó khi mà mình tác ý thọ là vô thường cái đầu đau này đi rời khỏi thân an tịnh thân hành tôi biết tôi vô an tịnh thân hành mình hít vô thở ra năm hơi thở tác ý năm hơi thở mình cứ tác ý mình đau mặt đau mà mình cứ ôm chặt cái pháp đó mình tác ý hướng tác ý chút ta ý ta chút ta ý ta ý hơi cái mình hơi cái nó nó nó, nó an trú ở trong cái hơi thở được rồi nó an trú cái nó quê mình chưa an trú thì mình còn thấy đau à, à. nhưng mà mình tắt ý à, hơi cái mình à, an trú được là nó an trú vô cái nó quên cái đau à, nó quên đau cái chừng mình nhớ lại mình xả ra nó hết rồi à, à vậy nó đẩy lui <laughs> rồi à đúng rồi vậy đó hả thầy ờ cái phương pháp là để ừ, trị bệnh mà đấu trị mà nó con phương pháp đúng rồi, rồi. con ao gì nó cũng đẩy liêu mà thầy biết sao không biết cách có cuốn sách thì con có coi đó là một số vị thiền sư vị thiền sư nói rằng là đối trị tức là còn đối đãi mà đối đãi thì thì chưa gọi là à, trời đất ơi đạo Phật con sẽ nói đạo Phật ra đời đạo Phật dạy chúng ta làm chủ bốn sự sinh già mình chết yeah. Dạ. tức là phải có sự đối trị bốn sự đau khổ yeah. Dạ. cái đầu đạo Phật có, có nói duyên thượng thiên hạ duyên ngã độc cơ nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sinh già được giới dạ. cái câu đó như vậy làm chủ tức là mình đối trị cái khổ của mình chứ ông đi tu ông ông ông nói còn đối trị là không giải thoát nó bởi vì đối tôi đối không giải thoát mà tôi đối trị làm cho tôi hết đau tôi trở về bình thường tôi là tôi giải thoát rồi chứ tôi đâu cần mà tôi đi cõi nào còn mấy ông sợ bây giờ tôi còn đối đãi tức là tôi còn ở cõi thế gian gì dạ. còn hết đối đãi ông đi cái chỗ mà không đối đãi thì ông đi vào cái chỗ hư tưởng chứ là không tưởng đúng rồi thì không theo tôi nghĩ vậy tại vì giải thoát mà chỉ biết giải thoát ngay hiện tại thôi giống như ừ. con ngồi đây là chỉ biết con đang đây còn có những cái mà qua rồi đâu hàng cái tới đâu biết đâu biết ừ. mà còn giờ cứ còn bây giờ đó là đối đãi đó hả hiện tại mà cứ nói đối đãi mình đi tìm cái chỗ không đối đãi thì cái chuyện không tưởng rồi đâu có thật làm sao bây giờ tôi đang sống ở trong cái thế giới đối đãi mà tôi làm chủ cái đối đãi này tôi giải thoát chúng tôi đâu có cần đi tìm cái cõi nào còn mấy ông đi tìm cái cõi mà không đối đãi đâu kiểu đó là cái kiểu hư tưởng của em không tưởng thôi chứ hư tưởng không đâu sai có thể thấy bây giờ không cứ nghĩ cái cao nghĩ cái cao nghĩ cái cái, cái, cái bây giờ ông cho thế giới này đấu đại yeah. Dạ. mà ông chưa làm chủ được cái đấu đại mà ông đi tìm cái không đấu đại thì ông chỉ hư tưởng ông thôi ông bây giờ ông làm chủ sân già mình chết ông chưa <laughs> nếu mà ông chủ ông làm chủ được cái đấu đại thì ông mới nói cái chuyện mà không đấu đại con này ông chưa làm chủ mà ông muốn ông muốn sống trên cái đấu cái không đấu đại thì ông làm sao sống được ông chưa làm chủ nó làm sao ông đi khỏi ông còn bị ràng buộc cái nè còn tôi bây giờ tôi làm chủ nè tôi không cần đi cái chỗ không đối đãi không nhưng mà nó sẽ tới không đối đãi tại vì tôi làm chủ cái đối đãi tôi làm chủ nó rồi cái này là cái đúng mà đạo phật dạy chúng ta làm chủ cái đối đãi sống trong đối đãi mà chúng ta không bị đối đãi còn ông không làm chủ mà ông đòi cái không đối đãi thì cái chuyện hư tưởng của ông ông sống trong cái hư tưởng bây giờ ông có làm chủ nó được đâu cái luật cái đấu đãi mà ông làm chủ ông cứ cho nó là đấu đãi không cần ông chỉ sống ông sống hôi tưởng còn tôi giờ tôi làm chủ tôi làm chủ cái đấu đãi vì vậy tôi làm chủ thì tôi phải ở trong cái không đấu đãi chứ nhưng mà tôi đâu có nói cái không đấu đãi nếu mà tôi nói ra tôi sống trong hư tưởng còn ông bây giờ chưa làm chủ mà ông muốn cái không đúng, đấu đãi thì ông là tại cái đó chưa tới mà ông chưa tới ừ. ông chưa có làm chủ cái thấp mà ông đòi hỏi cái cao ông sai <laughs> đúng rồi sai khả năng ừ, trong cái đấu đãi mà ông chưa có làm chủ được cái đấu đãi chứ dạ. ông đâu có ông đâu có đủ khả năng ông chưa có diễn tả được cái phương pháp làm chủ đấu đãi bởi con gặp thầy cũng mừng quá thầy biết sao con đọc sách mấy hôm nay rồi con được hành rồi sao tự nhiên con nói ủa sao cái điều đó sai giờ mới biết nào tới mà mình biết được là cái trình độ mình mới tới đây à mình mới có học tới lớp này tại sao mình được thành được tới trên kia bây giờ cái niệm nó còn hoài sao mình sao nói là, là không đối đãi để hết niệm thôi cứ nó tới mình phải đối đãi để cho nó hết chứ bây giờ kêu nói còn dùng còn dùng giọng giọng là còn đối đãi còn dùng giọng đè còn đối đãi còn dùng cái này cái kia để tức là quán tức là còn đối đãi nó là không cho quán luôn tức là phải vượt qua cái quán chiếu luôn mà con nghĩ thôi con chưa đủ trình độ để vượt qua quán chiếu mà con phải dùng cái quán chiếu để con vượt qua nó chứ tức là ở trong cái thế giới đối đãi mà không làm chủ được cái thế giới đối đãi mà ông vượt bỏ nó đi ông đi cái ông cái đường lối nào ông đi vào cái chỗ mà không đối đãi không là khó ít ra ông muốn đi cái đường đó là ông phải sống ông làm chủ cái đối đãi từ cái ông làm chủ được cái đối đãi nó mới cái không đối đãi con nghĩ được đây chưa dạ yeah. con hiểu rồi <laughs> cho nên ông Phật dạy mình cách thức để làm chủ tác ý một tướng khác thì tướng kia sẽ tức là đấu đãi để đấu đấu đãi rồi dạ. tác ý một tướng khác để một tướng kia sẽ đem lại bình an tức là khi mình tác ý thì bên kia cho là đấu đãi đó phải không? Đó, cho, đãi đãi. cho là đấu đãi đó không bên bên đây dùng à, tác ý bên kia cho là đấu đãi. Cho Nhưng mà cuối cùng tôi nhờ cái tác ý mà thành ý thức lực của tôi tôi làm chủ được cái sinh già bệnh chết.